Cùng anh băng qua bao đại dương Cùng anh đi bao ngàn con đường Phiêu lãng như hàng mây trời Xanh ngát như giấc mơ ta Và đời vẫn thế Vẫn mãi trôi Tháng năm dài Mình có đôi Dù là ngày mưa Hay nắng xanh ngời Vẫn mong cùng người bước qua Tháng tay em chặt hơn đi Đã chẳng là khác nhau Dẫu mai về đâu Nép sau lưng anh mọi bộn bề mọi lo lắng bấp những giấc mơ dài đi tới khắp chốn xa xôi và đời vẫn thế